Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn giới thiệu cho cả nhà một lô đất nằm gần với đường DT 757 Hớn Quảng, Bình Phước nha cả nhà. Lô đất nó là chính là lô này, đây cả nhà. Lô này. Đó. Thì lô này của chúng ta là lô 35. Thì ở đây Toàn thấy ở phía sau kia có con đường nữa nha cả nhà. Đó, con đường nó có cái đường điện luôn. Và ở đây người ta à, có à, làm nhà yến đi vào trong này là toàn thấy khu dân cư tại vì ở đây người ta thấy người ta bôi thổ cư hết rồi những dân cư người ta họ họ họ đi ra đi vào ở đây cực kỳ nhiều và lô đất này của chúng ta là lô đất nó có diện tích diện tích của lô đất là là, là như thế này cả nhà đỡ đỡ đối, đối toàn ờ, ở ờ, đây là 1.000 mét vuông như cả nhà có diện tích là 9,4 nhân cho 108 đây này cả nhà không biết là cả nhà thấy thấy rõ không đây là đất này nha ngang là 9,4 và sau là 103 4 nha cả nhà ở xã An Khương Hương Quảng tỉnh Bình Phước họ là có, có có anh em bên đây cho nên đang làm cái kia này ở đường này của chúng ta là đường nhựa nha cả nhà nhựa đã, đã hình thành đường này là đường uh, uh, nhánh của bảy Delta bảy đi vào có một xíu xương rồi là tới rồi đây hướng này chúng ta sẽ ra đường bảy Delta bảy này ở toàn cho cả nhà xem quy hoạch luôn nha đây là bản đồ quy hoạch nha cả nhà thay vị trí đất của chúng ta là đây cái nhà thấy con đường này của chúng ta thì bôi hồng gần như là hết luôn á cả nhà và thì theo con đường này đi theo hướng này theo hướng vào tổng kết này thì ra đây là 757 này 757 là đường này nha cả nhà đó cả nhà thấy không ạ 757 là đường lớn á toàn đang kéo này Đấy, 757 đây 757 là đường bự này và lô của chúng ta đây hiện tại nằm trên đường này tôi cư chỗ này bờ hồng rồi nha cả nhà chỗ này bờ hồng rồi thì chúng ta có thể lên tôi cư được nha có thể lên tôi cư được nha cả nhà tại hiện tại đang bôi hồng rồi chắc là mới bôi các nhà thấy không ạ à? rồi thì à, từ vị trí này lô đất này của chúng ta ở đây thì à, người ta phân lô là rất là nhiều người ta phân lô là từ hồi xưa từ vị trí này ngang chín này à, ngang chín chín phẩy tư á phía sau ở trong kia tới chỗ phía sau là cái xe á là một trăm lẻ bốn mét á rất là sâu rất là sâu nha cả nhà hiện tại đây ở đây thì à, lúc xưa anh em ôm vào xong anh em phân lan này anh em phân là phân xào ra này thì lúc đó chắc là chưa bôi thổ cư chưa lên được như bây giờ có thổ cư rồi rồi bây giờ cái nhà theo chơi chân con nha thì thấy ra đường 757 ờ, đây nhìn lại cái cái cái cái, cái ờ, cục móc này đây lô đất đây lô đất kia đó là từ cái móc này đây từ cái móc này của chúng ta tới cái móc này đây tới cái móc này này cả nhà đó tới cái móc này móc này này của chúng ta này ô số 35 này họ đi theo hướng này là ra 757 này ngang 9,4 nha sâu là 104 mét là tới chỗ cái xe kìa họ tới đâu phía sau á ở phía sau rồi qua đám đốc bên kia có con đường nữa ở đây thấy dân cư ở đông rồi à, bây giờ chúng ta sẽ chạy ra bên ngoài nha chạy ra bên ngoài 757 ở đây thì à, tôi làm ở đây ít tức là lần đầu tiên tôi chạy lên thì toàn kiểm tra thì toàn thấy là trên đường này là được vô thổ cư và mình có khả năng mình thổ cư và ờ, từ vị trí này chúng ta ra 757 cũng khá là gần đây hiện tại hướng này của chúng ta là ra 757 này từ đây ra 757 chắc tầm khoảng 900m ờ, đó cả nhà tại gần lắm ở đây dân cư hiện tại đang sinh sống luôn rồi đường này tôi thấy cái chỗ này ruộng nghĩa là đất này là là người ta chưa có lên uh, ca lâu năm người ta chưa có chịu lên cao lâu năm cho nên nó còn là đất ruộng ruộng có chút xíu đấy thôi nha cả nhà ở ngay chỗ đây là 757 rồi như vậy thì uh, không phải tới 900 900 mét đâu 500 mét trở lại à 500 mét là là tới 757 rồi cả nhà rất là gần rồi ngay bãi năm bãi đây thì có cái nhà tiêu cự đây đã đằng xây mới xây à, ờ, dân cư ở đầy đủ hết rồi đây là bãi năm bãi này đây là dân cư ở hết rồi này rồi nói chung là từ ờ, vị trí lô đất chạy ra 757 này tầm là 500m thôi 500m thôi nha cả nhà và cái này chúng ta chạy về ra hướng DT756 thì ờ, ra đoạn này chắc tầm khoảng cỡ một cây số hoặc là một cây rưỡi gì đó thì sẽ có cái ờ, đoạn cách với 756 cũng khá là đẹp đây thì toàn à, có thấy một cái văn phòng bất động sản ở chỗ đây bán nhà gỗ bán tre này đồ nó trống thì chắc là ở đây người ta cũng phân lô rồi tôi nghĩ là phân lô rồi biết vì đất ở trên này phân lô chưa biết mấy năm mấy này thì à, không biết là nó sẽ đi về hướng à, hướng nào tôi thấy có cái đi hướng về lộc ninh hay sao ấy. đây toàn mới xuống nha cả nhà còn mới xuống thì toàn quay luôn ai có nhu cầu mua ở đây thì cứ liên hệ toàn ở đây thì dân cư ở đông rồi đông kín rồi cả nhà bán sơ dừa con đường mấy năm bảy này mới làm cho cả nhà mới làm tức thì luôn á còn con đường của chúng ta là nó rẽ vào một xíu tầm khoảng 500 mét là tới lô đất thì như vậy thì người uh, khu vực này phát triển tức là dân cư sẽ vừa sinh sống ở thì uh, chỗ của mình đó, nó cũng sẽ phát triển theo luôn tại mình ra đây để mình thấy chỗ cái nhà uh, à, ngôi này này có cái đỡ bán là bất động sản uh, Bình Dương gì đó nhà đất giới thiệu mua bán ký gửi nhà đất chung là nhà ở đây uh, gần như là là, là, là đông vui à, đông vui rồi những cái nhà cà phê giá khác bé sữa và tổng số vay cái à, cái nhà bất động sản liền cho cái nhà luôn ai muốn mua đất thì có thể liên hệ ở đây toàn không có chuyên ở đây toàn xuống toàn quay cái lô đất mà của bé em muốn bán cho nên nó là toàn quay ai muốn mua đất thì cứ liên hệ toàn còn muốn muốn tìm hiểu khu vực thì ở đây này bất động sản Trung Bình Dương này trang rồi đây tất cả mọi thứ đều ở đây là điều uh, kín rồi chẳng ở kín rồi mình chạy một xíu ấy. mình chạy thẳng ra ngoài kia là thấy 756 ở đây thì người ta làm gỗ là cả nhà đây cái nhà máy chế biến gỗ này thu mua gỗ này gỗ cao su này hai bên luôn các nhà mà chỗ này là có ờ, được lợi thế là có, có nhà nhà máy ờ, sản xuất gỗ mà tôi thấy nhà máy sản xuất gỗ này nó có nhiều nhà máy nhỏ cũng như là tre đầu này thì tức là là là có công an việc làm cho cho cho, cho các hộ dân ở đây đặc biệt là ờ, các hộ dân bản địa tức là những cốc những cốc ở đây đây, đây nữa này thì cũng khá là tốt còn và, và phát triển khu công nghiệp thì ở đây toàn chưa có thấy à, toàn không biết là con đường mấy năm bé này làm lên đó. tức là là, là là làm lên rồi để phát triển vào cái mục đích gì thì toàn sẽ về toàn tìm hiểu ở đây có nước ngọt này toàn vô toàn uống nước nước mía hướng này là cái nhà hướng này này là vừa quốc lộ 13 Lộc Ninh nha toàn mới hỏi rồi toàn mới vào toàn uống nữa mua ly nước mía toàn hỏi rồi hướng này là hướng của Lộc Ninh này còn hướng ngược lại này là hướng 756 đây hướng ngược lại là hướng của 756 này 2m56 là chỗ kia một xíu một xíu ạ Chung là rồi đây là một trong những vị trí à, cũng khá là tiềm năng á tiềm năng cả nhà tại vì toàn mới à, lên á cho nên toàn không biết ở đây có à, đất an tâm này là đất an tâm không gì con lô tết thứ đồ. nói chung là ở đây mà ai ai mua bán ở đây thì có khá là nhiều ờ, ờ, nhà đầu tư bất động sản ở đây khá là nhiều phần bất động sản ở đây như cả nhà Rồi đây là ngay ngã ba này Ngay ngã ba của uh, Tơ 757 và 756 ở à, đây 2757 này 756 này đây Delta 756 và 757 này 756 là đi hướng này còn 757 là cái đường lúc nãy mình mua nước mía ấy. nếu mình đi theo hướng này là về lục Ninh này thì quốc lộ 13 về lục Ninh cái hướng mà giờ à, xe máy đang chạy ấy đó, cái hướng hướng mà có cây xanh đó và bây giờ toàn đi theo 756 toàn về đây là toàn sẽ về à, đồng xoài đây là toàn về đồng xoài này đây là hướng qua đồng xoài còn 756 ngược lại là hướng vào đâu toàn không biết à, ai mà đang xem uh, kênh youtube á của toàn á, mà thấy à, toàn quay cái chỗ này á mà biết ờ, các hướng đi đâu thì chỉ ờ, cho toàn với nha cả nhà đường 756 này cũng mới làm khá là to thì à, đường DT tức là đường tính á, là nói các à, các tỉnh với nhau các huyện các xã là với nhau rồi ở đây cũng khá là đẹp chỗ này có trung tâm chăm sóc ô tô Đó. khu vực này là một trong những khu vực mà đông dân cư có văn phòng bất động sản hay á hay là muốn mua lô đất này á, cứ liên hệ cho toàn nha liên hệ cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 toàn sẽ cung cấp thông tin lô đất cho cả nhà nha xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video sau vào những cái video mà toàn quay những cái lô đất giới thiệu đất ở Bình Phước này của của mình